Vâng, hello xin chào tất cả các anh em nhé à, Thì à, ngày hôm nay mình có chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm cũng như là một cái à, à quá trình mình à, can thiệp kỹ thuật vào âm ly à, thiết bị à, một cái con âm ly karaoke nghe lâu ngày quá thì các cái volume của nó bị à, giảm sút thì à, khách hàng là cái yêu cầu mình là bảo trì lại và nâng cấp lên một xíu nâng cấp cái cấu hình của cái chiếc âm ly của mình thì cho nó được mạnh mẽ hơn một tí để nó, à, nó có thể là được khỏe hơn thì à, mình có mua một cái à, men miếng men công suất một cặp men công suất đây là ở ngoài à, tiệm điện tử họ bán cho mình cặp men này thì à, quay mình lấy nét cho mọi người xem luôn Đó, cặp men này là treo hai bên men này à, công suất thật của nó thì khoảng tầm là gần 500W chạy bằng dòng sò b 688 bơ 688 và con D và chạy à, bơ 688 và D18 hoặc là chạy C2837 à, với lại à, C87 hoặc là A116 C5002 cũng được luôn nha như là 1920 cũng được luôn này này làm theo công nghệ của Thái Lan thì uh, giá con bên này cũng ờ, khá là đắt luôn nha mọi người khá là đắt luôn thì giờ mình sẽ à, tiến hành mình sẽ à, lắp ghép cái uh, comment vào chiếc cầm liên của ampli của mình hiện tại là nó chạy 8 à, sò công suất còn tầm 300 mấy chục watt con này là hiệu à, nói chung là mình không à, mình rồi mình cũng nói cái hiệu là đi chi thì cái dòng ampli cũng phổ biến thị trường thì cũng khá là nhiều người sử dụng nhưng mà sử dụng một thời gian thì nó bị xuống cấp karaoke nó dở nhạc thì rè thì mình bảo trì luôn bảo trì qua quá trình mình nâng cấp công suất luôn cái này là mình làm theo yêu cầu của khách hàng nha mọi người mấy anh em nào mà có nhu cầu để muốn ờ, bảo trì dàn karaoke hoặc là set up dàn karaoke thì liên hệ mình luôn hoặc là muốn ờ, liên hệ cái men này á thì liên hệ với mình luôn nha men này thì ờ, nhìn à, nó có ở đây nó có phần là nó có một cái con là tăng độ lợi nè có hai con thúc hai tầng thúc có miếng tản nhiệt này rất là kỹ luôn nè bây giờ mình sẽ à, nâng cấp cho nó là bằng à, cái à, mình cho nó chạy bằng sò B608 như lại D718 nha mọi người ừ. Vâng, đây là cái em em đi Mình tạm ngưng video hồi nãy thôi, rồi bây giờ là mình, tiếp tục quay cho mọi người xem Em này là em đi cô Chi 1002D BA 1002D em này thì à, chạy à, cũng à, bằng sờ tám con sờ bây giờ mình tiến hành tháo ra nha mọi người mọi người mình để mình đặt cam xuống dưới đây để cho mọi người xem để mai mình đầu tư ra được cái à, cái giá để điện thoại để mình để cho, cho nó dẫn cho mọi người xem nha để gì nó không chắc chắn tiếng nào mua điện thoại hư mua điện thoại về mua laptop hư ai mua điện thoại hư về thì à, nói chung là đi làm nhiệm vụ con nít là chán mua được gì không nói chung ít này hả à, nói chung là, là cái máy trên kia sửa máy nào máy đen hả còn ừ. máy của mình á máy đó sửa ừ, máy đó là mình mình mình à, cái máy đó là đâm này hồi tới rồi à, mấy đá của mình à, đi làm nha ta bắt chảo rồi à, bắt à, cái máy ờ, cái máy cái máy thùng à, bữa trước ổn không về có, về nó cái... nóng lắm chạy nóng quấn lại quấn lại chị quấn lại chị quấn quấn lại chị tuốt đầu cái gì đâu chưa có túi quấn lại coi như là, là, là, là, là chạy cái, cái là ok thế bữa nay bữa nay bữa giờ đi siêu tập chưa có ờ, ờ, có hàng gì chơi đâu hôm nay thấy một cửa ghé một chút ừ. Ờ, mà không chiếc hũ rồi chắc cái gì lâu nay dịch bệnh nhiều ừ. nên mình không ừ, nói chung là nó có thể cửa là đây mình đi lại đồ còn được chứ coi như một bữa ờ, coi như là ở nhà không chứ đâu có làm gì được đâu rồi ừ. có cái gì đó coi như ờ, mở cúp điện nè không được cúp điện đâu chứ ừ, chơi hả chơi điện thoại thôi ha điện thoại laptop ừ, laptop thì coi như là mùa này đói rồi tốt gì mùa này chưa có con, con gì đâu bán hết à, có mấy giờ mấy cô khách nó bán nhà nó cạo đầu à. ừ. có cái máy máy tính nè không, ừ. không chơi thì uh, ai bắt với lại ai bắt với lại coi như ấy thường không ai bắt ừ. laptop ai bắt laptop hàng điện thoại thôi kia kia không có đầu ra không nói chung là mùa này thì coi như trẻ cái gì để chơi <laughs> có mấy điện thoại à, vừa rồi à, của khách à, họ, hỏi mua xét mà họ, họ, họ bán ừ. để sưu tập thử coi như là đã đi làm á đi nói chung đi lớp túng bữa giờ đi nói chung là cũng trong khu vực uh, trong khu vực coi như là liên hoàn tỉnh à, liên hoàn tỉnh ờ, mình thôi chứ còn vô ờ, kia rồi nó đâu nó đi cả mình xin trở lại vấn đề nha coi như là giờ mình ờ, nãy thì mình có giao lưu với một anh bạn à, là, là chuyên đi mua đồ món mùa này thì đồ này thì mình à, anh em có gì nói chung là cũng là công tác à, phòng dịch khẩu trang đầy đủ sắc cũng đầy đủ nó an toàn chứ mình cũng sẽ biết ai có bị cái gì không rồi bây giờ mình tháo cái con bi ra nha mọi người do mình à, không có đặt mic nói cho nên là tiếng nó hơi nhỏ nha mọi người thông cảm nha xem hết cái video của mình nha bị rơi điện thoại nha cầm lại cái coi rơi hoài മയ ഡയറിക്കാം đây mình sẽ quay à, nội thất bên trong của cái em à, đi này nha vô quá nè quá xinh cái coi dùng cái chỗ của mình đâu rồi đi 10 à, con này là 12 ampe ampe nó ra thì à, ra hai cái cặp men này